Xin chào tất cả anh em Ở cái clip này Hôm nay tôi muốn tiếp tục gửi đến anh em về cái sự hiệu quả và cũng như cái tính năng của cái bộ hột tài xỉu bay khi anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp và bộ hột tài xỉu bay này thì hoàn toàn không tang tôi cũng không quên tự giới thiệu tôi là Hùng và đây là hai cái số điện thoại của tôi 09 quý 2 và 0972 41 từ quý hai số điện thoại rất là nhớ dễ nhớ thì tránh là mất thời gian cho anh em tôi cũng ờ, nói qua về cái bộ hột tài xỉu bay này bộ hột tài xỉu bay có tác dụng như thế nào có nghĩa là khi lắc hột chúng ta có thể giữ hột được theo ý của mình ví dụ như là giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc hột đi chén nằm có nghĩa là chúng ta có thể điều khiển được cái bộ hột này một cách hiệu quả và chính xác về cái bộ hột tài xỉu bay này thì tôi nói sơ qua cái cấu tạo của nó là nó sẽ nhẹ hơn cái nhựa bình thường một chút có nghĩa là cái nhựa bình thường ấy, thì nó sẽ có ờ, tôi nói qua ví dụ như là nhựa bình thường cấu tạo của nó là một kg chẳng hạn thì cái này nó sẽ nhẹ hơn khoảng 30 phần trăm 30 đến 35 phần trăm gọi là nó chiếm tỷ lệ nó sẽ nhẹ hơn 1 phần 3 gần 1 phần 3 so với cái nhựa bình thường thế nên ờ, khi lắc chúng ta có thể giữ hột được cái đấy nó là ờ, cái một nửa trong cái phần cấu làm nên cấu tạo của bộ hột này thôi và một nửa là do cái kỹ thuật lắc và cái cách lắc của chúng ta thì cái kỹ thuật lắc và cái cách lắc thì khi nào anh em lấy hột tôi sẽ gửi clip hướng dẫn anh em cách uh, giữ hột và cách lắc hột cho nó hiệu quả nhất bây giờ tôi sẽ test thử hột cho anh em xem trước tiên tôi sẽ thử qua bằng uh, nước muối Đó, anh em nhìn hột nổi hoàn toàn bình thường nhé đây cả bộ này luôn tôi đưa cả hai bộ vào Đó. và bây giờ tôi sẽ nhặt ra ba hột bất kỳ ở trên cái đĩa này và tôi sẽ test thử cho anh em để tôi lấy cái khăn và tôi ờ, lau qua đây tôi sẽ nhặt ba hột bất kỳ anh em nhé để tôi ờ, cho qua cái nước ờ, ngọt khi đưa vào nước ngọt thì tất nhiên là nó sẽ chìm rồi còn nước muối thì nó sẽ nổi về cái bộ hột này thì cái tác dụng chính của nó ấy, nếu khi bình thường anh em lắc này, thì nó sẽ đi theo tỷ lệ là 5 năm gọi là một tài một xỉu bộ hột này anh em làm hột đua cũng được cái chuyện lắc ừ, à, bình thường ấy hoặc là lắc đua 5 năm thì nó rất là dễ bởi vì sao cái điều đó thì nó thật sự là nó không khó đây là những nam châm tôi sẽ thử nam châm cho anh em luôn nhà mình đây chính xác là nằm trong 100 phần trăm hột này thì đảm bảo với anh em là 100 phần trăm là hoàn toàn không có tăng tích gì cả dĩa nắp hoàn toàn bình thường nếu như mà chúng ta sử dụng cái dĩa hai chiều hoặc là à, nắp âm dương thì tất nhiên là nó sẽ giữ được hột nhưng mà đấy là của cổ tang còn riêng về cái nắp và dĩ hột này thì hoàn toàn bình thường quan trọng là hột của chúng ta có nắp đây anh em nhìn không dính không hít gì cả bây giờ tôi sẽ dọi đèn cho anh em xem đây anh em nhìn này. hột thì rất là đẹp nhá bao trong luôn tôi sẽ dọn từng mặt một từng hột một đây đây nó là mặt nhất anh em à mặt nhị ngủ mũ này tất cả các mặt còn một cái điều đặc biệt nữa là cái hột này thì khi chúng ta lắc ấy, thì tỷ lệ lên bảo hay còn gọi là lên bão của nó cũng khá là cao cái điều quan trọng là khi chúng ta có thể giữ hột làm sao nó đúng theo ý của mình đấy là quan trọng vừa rồi tôi thử cho anh em về tất cả các um, cái thử ngâm nước muối này rồi dọi đèn pin thử cốc hít thậm chí anh em có trẻ hột ra cũng không có sao cả bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem để thấy sự hiệu quả của cái bộ hột này nó có tác dụng và hiệu quả như thế nào bây giờ đang là tài bây giờ đang là tài 245 tôi sẽ thử cho anh em xem để chắn uh, giữ tài những cái thế hột như này chúng ta giữ tài được thì chúng ta sẽ ăn rất là lớn luôn Đó, bây giờ vừa 245 bây giờ sang 246 anh em nhé tôi tiếp tục giữ tài vẫn là 246 Đấy, bây giờ 644 vẫn là tài 14 anh em bây giờ 562 vẫn là tài có trường hợp nó chén phản thì nó có nhưng mà nó rất là ít đó, tôi vừa nói xong đây nó là một chén phản này trường hợp này chúng ta không thể tránh được khi lắc thì 10 chén thì chúng ta không thể đảm bảo tuyệt đối là được cả 10 chén nhưng mà nó theo ý của chúng ta thì được tầm khoảng 80 phần trăm ví dụ bây giờ nó đang là xỉu bây giờ tôi muốn đưa về tài và tôi tiếp tục giữ tài đó năm 256 anh em nhé tôi tiếp tục giữ thêm trên tài nữa đó vẫn là 664 này bây giờ tôi sẽ đưa xuống xỉu và tôi giữ xỉu Đấy, anh em nhìn hột vẫn đang quay tròn này 135 này xỉu 9 này đúng không ạ tiếp tục giữ xỉu nhé đó, 2, 3, 5, xỉu 10 Thêm trắng xỉu nữa Đó, 4, 4, 1 Vẫn là xỉu Đó, Bây giờ nó là một trận phản này Bây giờ nó lại sang tài Bây giờ tôi sẽ đưa từ tài xuống xỉu Đó 4, 4, 1 anh em ạ Xỉu 9 Tiếp tục giữ xỉu nữa. Đó, 1, 3, 6 Xỉu 9 tiếp Thêm trắng xỉu nữa nhé Đó lại là 4, 4, 1 này khi lắc thì à, cách giữ hột thì như thế còn bây giờ tôi sẽ lắc à, đi cho hột nó đi đều gọi là đi chén tài chén xỉu bây giờ đang xỉu tôi sẽ đưa quả tài hai năm sáu anh em tôi đưa từ tài xuống xỉu đó, một hai sáu xỉu chín, tôi lại đưa qua tài bốn bốn năm anh em ạ, tài 13 tôi lại đưa xuống xỉu luôn Đó, 1, 3, 5, xỉu chín, đưa qua tài đó bốn bốn năm này anh em thấy không rất là hiệu quả rồi tôi tiếp tục tôi giữ thêm chén tài nữa Đấy, giờ không giữ tài nhưng nó đã lên bão lên bảo thì vừa rồi tôi thử cho anh em xem cũng khá là nhiều rất nhiều chén thì anh em thấy cái sự hiệu quả bộ hột này như nào nó rất là hiệu quả đúng không anh em nào cần tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua một trong hai số điện thoại trên có thể là anh em vào